Xin chào anh em nhé Hôm nay à, kênh giả thực sẽ cho các bạn đấy nhà vay làm một clip về à, ăn là một món gọi là món quả mưa chỉnh nước miếng chỉnh nước miếng các bạn đầu tiên anh em đi hái nguyên liệu đã nhá nguyên liệu chính là, là từ quả mơ anh em hái quả mơ vì em sẽ nhặt rau thơm rau thiếc và rồi cho anh em thấy ăn ăn còn mưa này làm các bạn tỉnh ngủ luôn sau giờ trưa hơn cả 247 các bạn như quả đảo đây thì hai nguyên liệu nữa nha nguyên liệu tiếp theo là rau thơm quả mơ này hợp rất hợp với rau húng này. chỉ cần rau húng này thôi rau húng súp ớt mùi thơm đủ gia vị rồi để đám hơi nhé Thank you. của mình xem là buổi trưa này ôi là không thể chịu nổi út út à, Linh lấy cho bác cái hạt tiêu ấy หัเดี๋ยวเช่เ่หักเกี่ยวจะปะ cho này ôi cho ít thôi rồi rồi rồi này cho thêm nữa đi nó đi rồi. nó còn bên nhảy ui rồi tao gì đã ho thế bị chu covid bị chu covid à trò trò vô biết không không Đấy. cho nhỏ ăn cay nhá chỉnh miếng Ui. thằng này có răng chuột nhá hay răng thỏ chảy nước miếng là oh, cay quá à. 慢来。